đó là cái nói về cái minh và cái vô minh còn bây giờ thì à, à, cô diệu quang lại hỏi tiếp thầy kính bạch thầy tu tập như thế nào mà tránh tri kiến sanh khởi cái tránh tri kiến bởi vì hồi nãy cái cái cái cái, cái trí tuệ mà mình thấy biết cái này cái kia nó nó các pháp thấy cái vật này vật kia mình đều bị làm chấp bây giờ mình muốn được cái này nó không làm chấp tức là cái trí tuệ mình nó không bị làm chấp cái vật gì hết thấy đó mình phải biết cho rõ mà làm sao cho cái trí tuệ mà tránh tri kiến đó nó sinh khởi nó tiếp với cái pháp pháp đó, các pháp khác thì nó lại à, nó lại hiểu biết được các pháp đó nó rõ ràng và nó làm cho à, nó làm cho cái tâm của người đó không dính mắt không giận hờn không phiền não cũng như bây giờ người đó chửi mình mà mình có là tránh tri kiến rồi thì tức là mình không có giận mà mình chưa có chánh tri kiến mình mới tức người ta nói mình mình chó thì mình giận quá nói họ nói vậy là mình phải chửi họ trâu mới được chứ còn không chửi như vậy không được cho nên mình đâm ra mình phiền não mình tức vậy mà à, ở đây cô diệu Quang hỏi thầy kính bạch thầy tu tập như thế nào mà chánh tri kiến sinh khởi đáp có hai duyên để tu tập muốn mà muốn tu tập mà cái chánh tri kiến để sinh khởi để khi người ta chửi mình mình không giận á hoặc là có chuyện gì xảy ra cho mình mình không buồn á để cho tâm mình được giải thoát đó. thì ở đây à, thầy trả lời à, cho cô Diệu Quang đó, thì có hai duyên để tu tập một là tiếng nói của người khác tức là đối tượng đó các con mình phải tu trong đối tượng đó hai là như lý tác ý như lý là pháp hướng đó đó thì các con thấy rõ ràng thầy cũng dạy các con phải tu trong đối tượng thì cái tâm của các con nó mới có nó mới thả ra nó mới ly dục ly ăn mà ở đây để làm gì ở đây cái mục đích ở đây để nó khởi phát khởi tránh tri kiến để khi người ta chửi mình không giận nếu mình tu mà không có đối tượng á thì cái chừng đó người có đối tượng nó chửi mình thì mình giận mà bây giờ mình tu ở trong cái có đối tượng thì cái đối tượng nó hàng ngày nó làm cho mình phiền não giận hờn thì bắt đầu mình từng tập cái như lý tác ý tức là từng tập cái pháp hướng từng tập cái pháp hướng nó thấm nhừng theo cái đối tượng bữa nay mình thấy mình còn giận này nhưng mà mai kia mốt nọ sau nay nó hết giận rồi tức là mình biết rằng do hai cái pháp này mà chánh tri kiến mình nó phát sinh khởi rồi mà nó sinh khởi rồi thì tức là mình không còn giận nữa đó thì như vậy là rõ ràng là ừ, từ lâu tới giờ mình tu đúng pháp chứ không phải là sai pháp à, <clears throat> cái thứ nhất tiếng nói của người khác tức là đối tượng tu tập trong đối tượng à, à, tu tập ở trong động nghĩa là trong cảnh động chứ không có cảnh mà trốn tránh né để rồi ở trong thất mà ngồi tu thì cái tâm ngàn đời nó cũng không có sanh khởi được cái tri kiến cái chánh tri kiến này được đó. thì như vậy là chúng ta đã tu đúng cách là phải tu trong đối tượng tu ở trong cảnh động như lý tác ý tức là pháp hướng tâm đó. mà tu như vậy thì các con cũng như các thầy thấy là cái tu tập như vậy gọi là tu tập chánh tri kiến để được tâm giải thoát tệ giải thoát thì phải có sự hỗ trợ ừ, của năm chi nếu muốn nếu muốn được mà phát khởi như vậy thì mình phải tu hai cái duyên này tức là đối tượng và như lý tác ý mà muốn mà để đạt được cái tri kiến giải thoát này hoàn toàn với cái tệ giải thoát á thì tức là nó phải có sự hỗ trợ của ờ, của những cái phần khác chứ không phải là nội à, nội mình tu ở trong đối tượng rồi như lý tác ý mà nó thành tựu được đâu nó còn phải có những cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái chi phần khác để hỗ trợ nó để có năm cái chi phần để hỗ trợ nó để cho nó thực hiện được cái chánh tri kiến giải thoát này bởi vì nó tri kiến mà còn lại tri kiến được tâm giải thoát rồi tệ giải thoát nữa cho nên nó phải khi mà tu tập nó không có nghĩa là tuy rằng nói rằng muốn khởi cái chánh tri kiến thì nó phải có hai viên tu tập thì đó là hai cái viên trực tiếp còn những cái viên khác cái chi phần khác nó không trực tiếp nhưng mà nó giúp cho hai cái viên đó để cho cái người tu đạt được cái cái chánh tri kiến giải thoát được cái tâm và cái tuệ giải thoát vậy thì năm cái chi này là cái gì năm cái chi này là cái chi dưới nhất thứ nhất là giới luật cái chi thứ hai là mình phải nghe nghe người ta thuyết giảng như mà các con các thầy mà nghe thầy thuyết giảng đó là nghe và cái chi thứ nhất thì nó là giới luật tức là giới luật của Phật đưa ra là mình phải sống cho đúng đừng có sống sai đừng có sống phạm giới cái thứ hai là phải nghe nghe cái lời giảng dạy nghe cách này cái kia để cho mình hiểu nó làm cho cái cái sự hiểu biết của mình nó đúng cái cái pháp nó không có sai rồi nghe lời nghe rồi để làm gì nghe rồi để thảo luận thảo luận như thế nào các con nghe rồi cái chỗ đó không hiểu mới bàn tới bàn lui bàn tới bàn lui tức là các con hỏi những cái câu hỏi đó là thảo luận đó các con như bây giờ các con nghe thầy giảng rồi các con cái chỗ đó không hiểu các con mới hỏi thầy đó, thì hỏi thầy tức là các con sẽ thảo luận phải không thầy sẽ trả lời cho các con tức là thảo luận để mà cho ra cái cái, cái pháp đó để mà cho hiểu nhưng ở đây chúng ta mới thấy có ba cái điều kiện còn hai điều kiện đó là gì điều kiện thứ tư á, thì chúng ta phải chỉ chỉ tức là chúng ta tu ở trong cái tỉnh giác làm sao cho cái tâm mình nó được tỉnh tỉnh mà nó không khởi một cái niệm gì ít ra thì cũng phải một tiếng đồng hồ nó không có để cho nó định tĩnh được nó định tĩnh nó mới phát sáng ra được cái chánh tri kiến của mình nó mới thấy đúng được đó là chi thứ thứ tư chi thứ năm là gì chi thứ năm là quán quán là nhiều khi khi mà được thầy giảng rồi về mình mới suy tư mình quán xét lại những cái lời nói của thầy coi đúng hay sai suy nghĩ coi nó như thế nào suy nghĩ để tìm ra những cái lý mà tự mình đã phát sáng ra để tìm thì các con thấy rõ ràng từ cái chỉ nó mới phát sáng ra được cái quán do đó thì có năm chi này để chúng ta thực hiện được cái để hỗ trợ cho cái cái cái cái hai cái pháp tiếng nói đối tượng của người và như lý thắc ý để cho hai cái duyên này nó thực hiện được cái tính tri kiến sanh khởi từ đó trước mặt của chúng ta mọi vật nó đều đi qua thì chúng ta đều làm chủ bởi vì chúng ta có tránh chính tri kiến sanh khởi rồi đó là cái mà chúng ta cần phải học và hiểu để chúng ta biết để mà chúng ta rèn luyện mình trong những cái sự tu tập chứ không đâu phải là chuyên môn nội cái tứ chính cần không nhưng ở đây không phải là chúng ta ngoài cái tứ chánh cần thì chúng ta thấy như thế nào nè tiếng nói của người khác tức là chúng ta lấy đối tượng để tu ở trong những cái pháp của chúng ta đã học từ chánh niệm tỉnh giác định nè từ định hơi thở nè à, từ định niệm hơi thở nè cho đến định vô lậu nè thì tất cả những cái đó là chúng ta đã tu tập để mà đối với cái đối tượng của tiếng người của tiếng người khác rồi trong khi tu tập đó thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái pháp hướng như lý pháp ý rồi thì rõ ràng là có rồi vậy thì khi mà thực hiện cho đạt được cái này thì chúng ta phải có năm chi phần phải lấy giới luật mà nếu mà chúng ta tu cái tứ chính cần mà chúng ta không sống giới luật không sống thiểu dục tri túc thì chúng ta chắc chúng ta không bao giờ mà ngăn chặn các pháp áp được hết cho nên chúng ta phải sống đúng giới luật mà lấy giới luật phòng hộ sáu căn sống thể dục tri túc thì mới đúng thì thầy cũng sẽ trả lời sau này những cái câu hỏi mà nó cũng nhằm vào cái chỗ tu tập đó còn ở đây thầy chỉ giới thiệu để cho chúng ta biết rằng khi tu thì đừng nghĩ rằng bây giờ tôi tu cái tiếng nói đối tượng của người khác như lý tắc ý thì tôi tu đây là một pháp nữa sao không phải một pháp đâu nhìn ở trên tứ chánh cần thì chúng ta đã có ba cái lại định để tu ở trên đó rồi thì ba lại định trên trên đó thì tức là chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh có đối tượng để mà chúng ta ngăn các pháp ác mà ngăn các pháp ác thì đoạn với các pháp ác thì do cái định nào định nào thì như vậy là chúng ta đã như lý tác ý nó đã đúng như vậy nhưng mà ở đây muốn nói rằng để cái chỗ đó nó sanh khởi được chánh tri kiến thì từ ở chỗ mà tôi tứ chính tâm mà do ba định này thì nó sẽ sanh tứ nó sẽ sanh à, chánh tri kiến để thêm cái phần chúng ta hiểu rõ được cái đường lối của đạo Phật chứ nó đâu phải đây là một cái pháp riêng nhiều khi các con các thầy nghe tới đây tưởng đó là cái pháp riêng nữa rồi thì chắc chắn là thầy dạy muôn đời các thầy còn rối thêm chứ không bao giờ mà biết à, biết nó là cái chỗ nào hết đó là những cái hiểu lầm lạc mất đi cho nên nhiều khi nghe riết rồi cái rối đầu không biết cái chỗ nào tu nữa hết à, trời ơi bây giờ thầy dạy tiếng nói của người là là phải tu nữa nè như lý tắc ý là tu cái khác nữa nè trời ơi nhiều quá gì mà định niệm hơi thở rồi định vô lậu rồi ờ, định chánh niệm tỉnh giác rồi nào là tứ niệm xứ trên thân quán thân nó tùm lum đủ thứ hết trời ơi bây giờ biết cái nào tu giờ rối ren ở trong đầu nhưng mà không phải nói là nói để cho hiểu hiểu để gồm lại chúng ta biết chúng ta tu trong cái định đó nó có những cái đó chứ không phải khác thì, thì các con cũng như quý thầy thấy rõ ràng là khi chúng ta mà tu được những cái này để cho có cái chánh tri kiến thì giới luật nghe tức là văn văn là nghe nghe rồi thảo luận rồi chỉ quá năm cái chi phần này chúng ta phải phải tu tập thì ở trong chánh niệm tịnh định niệm hơi thở hay là chánh niệm tỉnh giác định đều là có chỉ trong đó hết rồi rồi định vô lậu là có quán ở trong đó rồi cho nên tất cả những cái này bây giờ còn có cái là nghe rồi hỏi đó bây giờ hôm nay được nghe thầy giảng này là nghe rồi bây giờ hỏi thầy đó là thảo luận còn dưới luật thì các con đã sống đúng rồi thì như vậy là nó có thêm hai cái phần là nghe và thảo luận thôi từ hôm đó tới nay thì không có hỏi cho nên nó không có sự thảo luận mà thôi